trong năm tháng như phải vui trơn Nơi quán cà phê tụi mình hay ngồi Nơi tiếng cười không bao giờ dứt Và những trận game ngày xưa đâu rồi Ngày mày đi anh em ở lại Với tiếng cười giờ chia làm hai Nơi mày đến là đất lạnh tanh Và phải tập sống chấp nhận thất bại Mày vẫn phải là chính con người mà ba mẹ mày đã đặt vào tên Ngọn núi này vẫn phải kiên cường Dù có chuyện gì vẫn phải ngước mắt nhìn lên Tao và đám tụi nó vẫn sẽ chờ đợi cái ngày mày về Nơi mảnh đất Sài Gòn luôn giữ kỷ niệm không gì có thể thay thế Đối với tao anh em là nhất Chỉ khi tao chết mới có thể quên Khi mày đi ký ức là thứ mày không bao giờ được phép để quên Mày phải nhớ phải luôn mỉm cười với những khó khăn mày phải trải qua Mày phải nhớ phải luôn mỉm cười dù cuộc sống này không hề dễ dãi với ta Tụi tao vẫn sẽ bên cạnh nếu như một ngày mày vấp ngã Tụi tao vẫn sẽ bên cạnh chứng minh cho mày Bạn bè sẽ là tất cả bắt đầu với cuộc sống không bao giờ cho mày cơ hội thử lại Thì hãy nhớ nếu có tụi tao bạn bè sẽ luôn cho mày gia đình thứ hai con đường mà tao bước qua dù là ngày mưa hay ngày nắng cạn Những con đường mà tao bước qua và đã vắng thêm một thằng bạn Những con đường mà tao bước qua nên luôn tràn ngập những tiếng cười Những con đường mà tao bước qua chỉ còn lại âm thanh cùng tiếng người Tao nhớ, tao nhớ từng buổi chiều thứ bảy lang thang trong những con đường những góc phố đưa đẩy nơi mặc kệ không lo ngày mai đường cứ dài ta vẫn cứ đi hai chiếc xe cùng với bốn thằng lon ton hẻm vắng không sợ thứ gì tao không biết mày có còn nhớ vì những kỷ niệm được cho là sến và tao không biết khi sang bên kia mày có thầm cười khi mày nghĩ đến nơi góc cục cờ sân đã cầu với những giọt nắng thấm ướt hai vai nơi cho bọn ngu với nhìn và nói tụi mình luôn đúng chứ không hề sai tao luôn biết dù có đi đâu khi cần luôn có tụi mày đi kề mày luôn biết bốn bể phương trời luôn có bọn tao trên đường đi về khi dòng người vẫn thích tranh nhau đến từng miếng ăn ăn bằng cách đấm chém Thì tụi mình vẫn cứ như thế dù có chuyện gì vẫn là anh em Mày thật sự đã không còn được gọi là người bạn thân nhất của tao Mày là da, mày là máu, là người anh em ruột thịt của tao Đây không đơn giản là những nốt nhạc hay được gọi là dòng cảm xúc Đây là thứ tao gửi đến mày như là lá thơ không được in trên giấy bút sóng gió lòng người còn lạnh và có vài điều mày cần phải có Điều thứ nhất mày phải luôn đúng và phải biết đối diện với hôm nay Điều thứ hai dù có chuyện gì mày cũng không bao giờ được gục ngã Và điều thứ ba là học cho giỏi để còn trở về lại với người ta Yeah ngày 8 tháng 5 năm 2012 Mày đã lớn rồi thằng nhóc Và điều cuối cùng, tụi tao không muốn nhìn thấy mày khóc đâu 16 Scalar Lướt thật nhẹ trên cung đàn Thở hồn theo dòng sông đấy Khi ta và mẹ vẫn đang cùng Chờ ngày con chào đời vào đây sống những hàng cây số đẩy lá mà con thật may cha đã lấy Lại có khi dòng máu đục thịt đấy mà còn thua người dân nước lạ đấy Nhưng với ta con là tất cả, không thế nữa và nếu con cần thì ta còn có thể cho con thấy những phép màu thần kỳ Chẳng cần muốn gì nữa Nghĩ đến chừng nào con cái sữa Và rồi sẽ lớn như cha lúc này Nhớ là đừng chọn sai cửa Con sinh thần đã tạo ra Vì chắc là đường dễ ngã vì chân ướt Đừng than trách phận về với mẹ cha Mà còn phải biết Nói lời cảm ơn trước Ngồi ngắm Nhìn con mà giọt nước mắt lăn má Để rồi lại nhớ Về ông con và lời dạy dỗ la mắng con trai ta nghe này sẽ có những ngày gian nan đối Nhưng sống phải làm người ngay nè Nhớ kỹ những lời cha đang nói Bài học đầu đời cũng phải hiểu Ý trời đã sao thì vậy đi Chậm một chút thì mới thấy nhiều điều Quả thật là thú vị đấy Bước thật chậm từng nấc thang Cuối cùng thành công sẽ vây tới Đừng vội vã rồi ngã nát thân Hy vọng càng xa tầm tay với Nhớ đừng bao giờ mà nóng vội để rồi mất Đà mình nhỏ nhưng mà có tiếng nói Vọng dẫu sao thì cũng về trời đất Mà mỗi người một số phận Ai mà không thích nhà lầu đâu Sống thế nào thì cho đến lúc tận Chỉ còn bộ xương khô và cái đầu lâu Tên cha là Thanh Tông Đặt tên con là Thanh Tiến Vì tao muốn cuộc đời mình phải tân tiến Không không là vô thì cũng là tiếng thánh Không được chạy theo tà phái Không được chơi với bùa ma Đừng với cha mày chỉ có tài phá Hết tất cả những thứ ông bà mua Cuộc sống nhiều phong ba Bạn bè chắc khá là đông Mày có quyền giống cha phút cần xa nhưng mà đã là không Nếu đam mê cũng không phải là nhạc rap Có có quyền chọn đường cho mình tới Nếu có lỡ để mất người tình cũ Thì phải biết trân trọng cuộc tình mới Đừng thấy đẹp là đời thương Đừng vội buông những có thời hạn Tốt xấu gì chọn một đường thôi Miễn là trong thâm tâm không hề thẹn Chọn tình nghĩa không thay đổi Yêu thì đừng lúc nào cũng đòi thay Chắc là để con tim chứa đầy thôi Giống ba mày cũng thiệt thòi đây Những tật xấu sẽ lòi ra Những đòn chá đánh sẽ là roi Thằng nghèo mà chết chứ đừng là thằng tiểu nhân đốt nhà xong rồi la Ai mà chưa từng mang tội Ta còn chẳng phải là nhà thơ Đến lúc già cũng tối mạng Nhớ mà lấy hình ta thờ nha Sài Gòn mù xịt dành cho em người vợ nhật ký sẽ viết từ đầu trang anh biết anh cũng nhớ mà nỗi nhớ không thể không chàng đâu cứ mỗi ngày nó vẫn cứ tăng chẳng khác là nước chàng và ngay trong lúc này anh chỉ muốn mình được đứng trước nàng anh sẽ dịu em qua trên cây cầu ngang anh có thể làm thơ để em nghe thậm chí cả ngàn câu anh không cần nhà sang đất rộng cò bái cánh thẳng chỉ là đối với anh nơi nào có em thì đó là thắng cảnh khổ anh đã quen Hãy cho anh thời gian thử Em không cần lo lắng bất cứ điều gì Chỉ cần là thư giãn Và hãy nhớ rằng trái tim anh vẫn ở bên Đây anh ước mình có đôi cánh Để khi nhớ em anh sẽ bay đến Anh ước mình có đôi cánh Để khi nhớ em anh sẽ bay đến Anh tin mình sẽ vượt qua Tin tình yêu mình vậy không nứt Chỉ muốn ôm em ngay lúc này Khi mà cơn mưa này không dứt Khói thuốc cho tàn đây Mang rượu ngày càng say Muốn được nắm đôi bàn tay em Nhưng sau mỗi ngày càng xa Anh hứa sẽ bỏ Hút những thứ hủy hoại đời anh hứa Anh sẽ cố, anh sẽ không để em phải đợi hoài Sau cơn mưa bầu trời sẽ sáng Và có những tia nắng vàng cũng là một ngày nữa Cuộc sống anh lại sẽ vắng nè Cuộc sống anh còn khó khăn như cá vẫn còn trong cạn Anh vẫn mặc kệ chỉ cần yêu em không cần công danh công trạng Thẫn thờ nhìn tâm hình có lẽ đã cũ kỹ và nhăn Viết vu vơ về dòng cảm xúc dẫu rằng anh chẳng phải nhà văn Cảm ơn đã yêu anh dù biết con người của anh luôn tệ Xin lỗi vì đã bao lần vô tâm làm cho em buồn tuôn lệ Chỉ vì quan tâm anh nhiều quá thế nên em vẫn thường la Dù có đối xử anh thế nào cuối cùng đó vẫn là thương Dù em đối xử anh cuối cùng đó vẫn là thương Hay có phải chăng là đang chờ đợi để tìm ra kết quả chăng khó khăn Giữa cuộc đời chợ có khi nào mà anh chẳng qua Nhìn về phương xa đó một dòng sông mong manh trôi Đừng buồn nữa anh chỉ muốn thấy em nở nụ cười ở trên môi Lại chìm vào làn khói mà xóa nỗi nhớ lại càng đầy vơi Trái tim lại càng nhớ chỉ muốn em quay trở về đây Những lúc buồn lại thở ơ để rồi đêm về bắt đầu mơ Và nét mực này thì có thể nhưng tình cảm thì chẳng phải mờ đâu Ừ thì Sao mà cách lòng thường trong chuyện tình yêu đôi lứa Nhưng mà anh hứa nắm tay em đến suốt cuộc đời đứa lối Ngay lúc này bầu trời chưa tối Lòng ngực trái anh càng thêm đau Phải làm sao để có thể nói hết nỗi nhớ em trong từng đêm thâu Dù chất khoảng cách còn xa bờ nhưng anh vẫn ráng lội Chỉ cần là đến bên em cảm nhận nhịp tim này rối loạn Anh chẳng có gì cho em ngoài một tình yêu thật nhỏ bé Mình đã bước cùng nửa đoạn đường rồi vậy xin em đừng từ bỏ nhé Không cần son phấn lộ là em thật giản dị mà vẫn xin cảm thấy hạnh phúc Vì đã có em dù ngay lúc này mình vẫn xa Và nếu cuộc sống cứ như thế này thì anh thật sự là chẳng mong Càng kéo giãn sợ dây tình có phải là sẽ càng mỏng chán anh giận mình không thể cho em một hạnh phúc thật khổng lồ ngược lại chỉ làm em khóc và cứ làm cho em phải khổ lòng nhìn ra khung cửa sổ đó giọt máu cũng đã bắt đầu rơi gửi về em lời hứa trọn đời bên em sẽ mãi không rời đâu Sài Gòn Nếu như ngày mai tao ra đi về nơi bầu trời tối đen Nơi tấm hình tao luôn mỉm cười mờ nhạc sâu làng khói nhang Để lại niềm vui cho những kẻ muốn tao rời khỏi thế gian Để lại nước mắt cho mẹ hiền vì sự ra đi vội vàng Thì ngày hôm nay chính là lúc thực hiện tâm huyết dở dang Để khi nhắm mắt hai bên tay không còn nghe tiếng thở than Nhịp tim cuối cùng câu giả tự thay bằng những lời sám hối Gửi lại cha mẹ lời xin lỗi trước giờ vẫn chưa dám nói Tất cả nước mắt cùng nỗi buồn trong những lần con nông nổi Cậu xin mẹ ơi cho con được mang theo vào trong bóng tối Xin gửi lại em Một chữ tình chưa bao giờ chọn điểm 10 Việc sau ba tóc sẽ là nơi anh nhìn về em mỉm cười Gửi lại nhân thế một nụ cười cho tất cả sự thù hận Gửi sự tha thứ cho những người từng làm tao đau nhiều lần Tất cả đam mê xin gửi lại những người anh em tiếp bước Còn lại riêng tao sẽ trở về nơi tao đầu thai kiếp chưa Thật phận cứ nghĩ khi tao ra đi thì ai là người sẽ cứu chậu Thật phận cứ nghĩ khi tao ra đi thì cha mẹ tao sẽ ra sao Thật phận cứ nghĩ bạn bè quanh tao thằng nào giả tạo đối với tao Thật phận cứ nghĩ như mình từng yêu cứ nhớ đến đất mình trên trời cao Đâu vẫn cứ nghĩ ngày tao ra đi thì ai là người sẽ cúi chào Đâu vẫn cứ nghĩ ngày tao ra đi thì cha mẹ tao sẽ ra sau Đâu vẫn cứ nghĩ bạn bè quanh tao thằng nào giả tạo đối với tao Đâu vẫn cứ nghĩ người mình từng yêu cứ nhớ đến mình trên trời cao Nơi tao trở về là cái bụi là một màu trắng xóa Và ai sẽ khóc khi tao ra đi nước mắt trên mi chẳng nhờ Đã có bao lần tao vẫn từng nghĩ ai sẽ nhớ tao với nấm mồ Một ly rượu cay tao vẫn cứ uống không cần bữa tiệc trầm trồ Tội lỗi là do tao gây ra Mọi thứ dường như đang bay xa Nhưng người bây giờ đang làm tích cả cô kéo tao ra từ tay mai Dòng đời nghiệt ngã biết tìm nơi đâu là nơi niềm tin đang dẫn lối Đêm tối mình tao chìm trong suy nghĩ nhìn dòng thời gian dần trôi Đẹp lối đừng coi anh tìm về nơi góc phố cũ ngày xưa Là nơi có em trên đường về, bước chung con đường đầy mưa Bình yên nơi đâu là gần nhất thoát khỏi dòng đời để hối hả Đồng tin nơi tao đang dần mất khi đời vẫn còn đầy dối trá Bạn bè chia kỹ anh sẽ bên tao vẫn là câu hỏi không đáp án Và lúc ra đi đừng sao có nhang là cây đèn dầu luôn thắp sáng Có lẽ mọi thứ nó chạy trên lời trong những khó khăn và hoạn nạn Và khi tao cho tình nghĩa với Tao tụi mày bỏ xóa hay còn mang Thầm phận cứ nghĩ khi tao ra đi thì ai là người sẽ cứu chậu Thầm phận cứ nghĩ khi tao ra đi thì cha mẹ tao sẽ ra sao, Thầm phận cứ nghĩ bạn bè quanh tao thằng nào giả tạo đối với tao Thầm phận cứ nghĩ người mình từng yêu cứ nhớ đến mình trên trời cao Thầm phận cứ nghĩ ngày tao ra đi thì ai là người sẽ cứu chậu Thầm phận cứ nghĩ ngày tao ra đi thì cha mẹ tao sẽ ra sao, Thầm phận cứ nghĩ bạn bè quanh tao thằng nào giả tạo đối với tao Thầm phận cứ nghĩ người mình từng yêu cứ nhớ đến mình trên trời cao Thầm phận cứ nghĩ khi tao ra đi thì ai là người sẽ cứu chậu Thầm phận cứ nghĩ tao ra đi thì cha mẹ tao sẽ ra sao Tao vẫn cứ nghĩ bạn bè quanh tao thằng nào giả tạo đối với tao Tao vẫn cứ nghĩ mình thằng yêu cứ nhớ đến mình trên trời cao Tao vẫn cứ nghĩ ngày tao ra đi thì ai là người sẽ cúi chào Tao vẫn cứ nghĩ ngày tao ra đi thì cha mẹ tao sẽ ra sao Tao vẫn cứ nghĩ tao thằng nào giả tạo đối với tao tao vẫn cứ nghĩ như mình từng yêu cứ nhớ đến mình trên trời cao tao vẫn cứ nghĩ khi tao ra đi thì ai là người sẽ cứu chào tao vẫn cứ nghĩ khi tao ra đi thì cha mẹ tao sẽ ra sao tao vẫn cứ nghĩ bạn bè quanh tao thằng nào giả tạo đối với tao tao vẫn cứ nghĩ như mình từng yêu cứ nhớ đến mình trên trời cao tao vẫn cứ nghĩ ngày tao ra đi thì ai là người sẽ cứu chào tao vẫn cứ nghĩ ngày tao ra đi thì cha mẹ tao sẽ ra sao tao vẫn cứ nghĩ bạn bè quanh tao thằng nào giả tạo đối với tao tao vẫn cứ nghĩ như mình từng yêu cứ nhớ đến mình trên trời cao